hello cả nhà nha và hôm nay à, đúng ngày rằm trung thu à, cũng là ngày à, tết thiếu nhi tết trung thu của việt nam à, và những nước à, lân cận cũng có nền văn hóa của việt nam nha và trong mùa không khí trung thu chúc các à, em và chúc các cháu nha ngày trung thu rất là tốt ngày rằm rất vui vẻ trong tâm dịch hoặc ngoài tâm dịch cũng vui vẻ nha rồi Minh thư sẽ giới thiệu đến cả nhà một món rất là quen thuộc của chúng ta Đó là món cá, cá sông nha, cá sông của Dầu tiếng, Của hồ Dầu tiếng lớn nhất khu vực uh, phía Nam Wow, nặng quá À, là một con cá Nha, ta thường gọi là cá Tây Tượng khi miền Nam nha ờ, Đó Đó, cá sông Ừ Cá Tây Tượng nha, rất là ngon Và Chúng ta đang chiên xù Đó, giờ cuốn bánh tráng rất là ngon Cá ba ký mấy, gần 4 ký lận rất là to cả nhà to quá mức Ồ, quá to rồi chúng ta sẽ à, ăn với bánh tráng cuốn với bánh tráng nhà dạ, to ơi là to và kèm với các loại dao ăn với bún ừ, rau gia vị ừ, các thứ à, à, rau gia vị các thứ à, như à, các dạ. loại cải à, à. tomato rau thơm các loại rau húng ha vâng ừ, cà cà và sẽ có thêm một ít dưa leo nữa ô còn đây không quên nữa là giá làm của nhà mình nha nhà mình tự làm món giá ừ. chắc là ngon rồi cả nhà giá này giá còn đây là hành cây giá tươi luôn mọi người ừ, giá ừ, nhà làm nó ra dạ. sạch nhà làm rất là ngon ừ, chỉ có 3 ngày là sẽ ra được sản phẩm giá làm tự làm đậu, ừ. đậu rất là xanh ok nha, đậu ừ. xanh nha đúng rồi đậu xanh làm ra đậu xanh làm nha, đó. đậu rang nó hơi thơm à, chút tại sao kèm với bún ừ, đó, bún được cả nhà ừ. bún là ngon quay rõ lại cho mọi okay. người coi ừ. bún rất là ngon bún tươi nha mọi ừ, người bún rất tươi, tươi. bún rất tươi bún rất tươi <clears throat> ta sẽ không quên nha ta sẽ không quên cuốn thì là một, một loại bánh tráng bánh tráng ừ, rất là tuyệt vời của chúng ta đó là bánh tráng đại lộc nha à, bánh à, quay dạng là bánh tráng đại lộc quảng nào bánh tráng đại lộc ừ, quảng ừ. nha rất là tuyệt vời ừ, chúng ta sẽ kẹp thêm vào ừ. Tuyệt, không bỏ trong đây cho nó khỏi ướt nha ra ừ, đây. cái nước ướp mình ăn không hết nó sẽ hỏng, nó sẽ hư. Ok, ừ, chúng ta sẽ làm đây. Ừ. Ờ, ừ. Còn bây giờ chúng ta ăn thôi, xin mời nha. Rồi, lấy chén ra chúng ta sẽ gấp nha. Rồi, bỏ đũa xuống đây. À. Ừ, đây. Ok chúng ta muốn nha ừ. chúng ta sẽ giới thiệu một món rất là đặc biệt nữa không thiếu phần quan trọng đó là nước mắm thần thánh của Minh Thư nha các bạn ô oh, nước mắm thần thánh rất là ngon nha không chia điểm nào được uhm. tổng hợp các loại ớt gia vị đầy đủ uhm. ngon ơi là ngon không thể thiếu được uhm. số 1 ừ. rồi ok nha ừ. tao nợ từ gấp đi ừ. ù da nó giòn rụm rồi cả nhà ngon ơi là ngon nghe, tiếng sọt sọt không mọi người ừ. đó là cái giòn da giòn rụm nè đã không ù xương không bỏ đây đúng không ừ, bỏ đây không sao ừ. bỏ trong này được ừ. ừ nha là xin mời dùng bằng tay đi xử lý bằng tay ừ, không sao hết ôi trời ơi ừ. ngon ha ừ. Ừ, đấy ngon hơn tôi nghĩ luôn ừ, rất là ngon mời cả nhà nha ăn cùng với gia đình à, của Minh Thư nha ừ. Ừ. trong à, không khí trung thu các bạn có đi chơi đâu vui không ạ à? ở ngoài dùng dịch có được đi ra khỏi nhà chơi không chú Minh Thư quay quẩn suốt nhà 3 tháng mấy rồi nha ừ, bây giờ đang học online nữa cả nhà cũng ờ, vui nhưng mà buồn là không được hòa nhập với cộng đồng vì hạn chế ra ngoài nhưng mà tình hình chung không thể trách ai được chúng ta phải thông cảm cho nhau thôi đúng không đúng rồi ừ. đó chúng ta sẽ ờ, đó ngon không da dầu rụm đó chúng ta sẽ ăn da này thấy chưa cả nhà ồ miếng da này miếng da nấy đã không không chia điểm nào hết đúng miếng da này ừ quá tuyệt vời wow mời cả nhà đi Minh Thư mời cả nhà ăn ừ. Đó, chúng ta sẽ bỏ thêm một ít bún ừ. ít bún đúng luôn đây ok Đó, chúng ta sẽ quấn lại ừ. à, phải quấn đầy đủ nó cũng ngon chất lượng được Đó, ok nè. Ừ. ngon quá cả nhà Mmm. dưới đây nghe bạn mình xem ừ. đúng rồi mà đến nhà ăn một bình sớm này nè đúng rồi ba có biết không người ta đang lựa xương ra trước đã từ từ chứ ba còn nhỏ rồi đúng không dạ. ừ. mới lớp một ừ, ăn khác người lớn nó giống người lớn được ừ. Ừ. Ừ. ừ.

nó ta sẽ kẹp cho mình ta phải kẹp ít lá rau húng nè lá tí tô nè đó ừ. nó đủ đó đó thấy chưa miếng salad nè đó, một cây rau muống ừ. một cây rau muống nha wow đó đầy đủ đúng không đó, càng ra nhiều ăn nó khỏi ngán cả nhà biết không đó. rau nhiều là ăn nó sẽ không ngán à, rất là ngon ừ. đúng rồi rau nhiều nó sẽ không ngán đó và chúng ta bỏ một miếng cá lên đó. ba mình thư rất thích ăn già nha già ừ. nó là giòn và ngon nha cả nhà đó nó cũng giống như ba vậy á đúng rồi tuyệt vời cá này cá thiên nhiên này cả nhà cá sông đó. cá không cá thiên nhiên chứ là phải cá nuôi đâu nha cả nhà nên thịt nó rất là dai săn chắc ừ. À, nhìn số thịt thì đã không cả nhà wow chất lượng săn chắc cực kỳ ừ. một ít giá nữa ừ. Ừ. một ít bún ngao ừ. đầy đủ rồi chúng ta sẽ cuốn lại thôi đủ luôn một cuốn rất là hoành tráng to đùng luôn wow ừ, thư sẽ cuốn được chưa ừ, thư sẽ cuốn được thôi ok đúng không rồi yên đó đi mình nào bao hết rồi Đưa Minh Thư mỗi thao bỏ đấy cái đó ừ. ừ, dễ cuốn đã không có nhờ ừ. bà nó còn ừ. Dạ. rất ngon rồi nhờ Ừ, con đồ cả nhà nhá. Ừ. Đồ nhà ăn. Ừ. đúng không ừ, đều là thế đó còn nào cũng cứ ăn này thế đó ừ. thôi sao quá ba hỗ trợ thôi ha ừ. thường ừ. ừ, thích ăn già lắm cả nhà ngọt thường ăn già bự ừ. wow nó cảm ơn ba nó già ngon quá tuyệt vời giòn quá giòn luôn Ừ. dưa ăn cả nhà không một miếng là chúng ta sẽ có được một cuốn rất là ngon tổng hợp ừ. <coughs> đầy đủ mình muốn ăn gì thì bất cứ đó để đó tôi tự lấy mà nó không có nói gì đâu, việc lớn là tôi biết làm đúng không ừ. rất là đói bụng ăn rất là ngon nha cả nhà đó, rất là đói bụng ăn là ngon đó cả nhà ừ, quá tuyệt vời ừ. chê được nào ừ, tôi bỏ thêm miếng giá nha ừ. giá nhà làm ồ nó ngon cho thành miếng bún nha cả nhà wow đó miếng bún ừ. ừ tôi lấy thêm một miếng cá nha ừ. bỏ lên wow quá tuyệt không chiên đâu được hết ừ. ừ. cần thì tao cho thêm một cọng hành sống ăn cho nó ngon nha wow đây bỏ lên chất lượng cao quá chất lượng luôn mà không chia điểm nào được hết ừ, ngon mà. Ừ. quá ngon đó chúng ta bây giờ chúng ta sẽ quán lại nha rồi quán lại đầy đủ là đó, một cuốn tổng hợp thập cẩm wow bự chà bá luôn wow chấm vô nó đẹp nhiều luôn đi mình hướng lên màn hình lên đẹp uhm. quá đẹp cá này ăn rất tốt cho cơ thể nha nhất là trẻ em với người già yếu ừ. sáng mắt giàu chất đạm nha nhiều vitamin D nè cá thiên nhiên này rất giàu giàu sức cholesterol ngon rất ngon bỏ ra nào cả nhà có yêu thương kênh của Minh Bà Rồ hoặc Minh Nguyễn thì xin cho một lượt bình luận bên dưới nha cả nhà bình luận bên dưới đó. và chia sẻ cho một lượt và đăng ký thành công sẽ nhận những nhận những clip video mới nhất hàng ngày nha hoàn toàn miễn, phí à, rất là tốt nha cảm ơn nhiều ạ à. và cũng gần kết thúc kết thúc video ở đây à, xin cả nhà quan tâm và chia sẻ cho một lượt nha rất là cảm ơn <clears throat> rồi giờ mình sẽ bỏ thêm cá cho bạn Minh Thư nha đó, ừ. bữa góc này là cá dày là thịt cá rất là dày chín đều nó ngon rồi bạn Thư cứ lấy bánh tráng đây quán đi đó. Đó ok chất lượng nha hỗ trợ cho mình thư nha mình thư chừng 2 đến 3 năm đó là bạn thư tự quay video rồi tự biên tập rồi tự lấy đồ ăn ok nha bây giờ mình thư còn hơi nhỏ chút xíu nhưng mà không sao đúng không ừ cô nào cứ làm đi người nào nấy làm đi cho nó đẹp ừ. tiên chúng ta bỏ một cọng cải thảo nha rồi xà lách nè nha cả nhà đó rồi một ít giá nha giá nhà làm rất là ngon nè cả nhà wow rất là tuyệt vời đã quá đi thôi đó ta sẽ cho thêm một ít bún nha đây một ít bún nha rồi chúng ta sẽ bỏ cá vô nè ừ. à, bây giờ bạn Minh Thư sẽ ăn một miếng da bự nha ừ, miếng da cá bự nha ừ, nó đã nha ừ. à, miếng da cá bự nha cả nhà wow đã không uh, quá tuyệt vời đó mà gấp đó gấp đi gấp ăn cái đã đó. Ừ. làm đúng bài giống như mình nội thì rất là thích cái này ăn rất là ngon bổ dưỡng cho người cao tuổi nha ừ. cá này lớn lắm cả nhà gần 4 kg ba kg mấy cả nhà này phải đặt hàng mới có này cả nhà đó, chứ hiếm khi người ta có cá lớn lắm yeah. Dạ. cá thiên nhiên rồi đó, trong một cái hồ này lớn nhất khu vực của tên nó là hồ Dự Tiến nó giáp ranh với Tây Ninh thuộc về tỉnh Bình Dương đó, hồ này nó tưới cho tỉnh Tây Ninh và tưới nước cho tỉnh Đồng Nai và Bình Dương và Long An thành phố Hồ Chí Minh nữa máy tỉnh lăn cặp được dụng hồ này nó sẽ tưới tiêu rất rất nhiều đồng ruộng và hoa màu rất là tốt ạ mời cả nhà nha <coughs> mời cả nhà ăn uhm. rất ngon thưa mọi người đã quá tuyệt vời mời cả nhà ăn nó nổi lên một lớp giải rất ngon nè cả nhà ừ, giải nổi lên ngon ăn đã ăn không ngán ngày hôm qua quay uh, chè xuống nước ăn hai ba cục người hai ba cục là ngán nay <laughs> ăn thoải mái không ngán không ừ, chè xuống nước để dành ăn được không lâu được ừ. ơi nó nói bự bự quá ha ừ. rồi cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha từ đầu clip đến giờ nha đã cảm ơn cả nhà rất là nhiều kính chúc cả nhà sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc nha và đừng quên chia sẻ cho một lượt và bình luận xuống bên dưới để góp ý cho càng ngày càng kênh phong phú hơn nha và nếu yêu thương kênh của Minh Pro hoặc Minh Nguyễn Bình Dương thì xin cho một đăng ký nha nếu đăng ký thành công sẽ nhận những video mới nhất hàng ngoài hoàn toàn miễn phí ừ và hoặc qua đường dây nóng số điện thoại 0977 Còn bây giờ Minh Thư và ekip chương trình cùng cả nhà nha và bà nội rồi nữa xin chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại, chúc cả nhà sức khỏe nha. Và đón cái mùa trung thu rất là vui vẻ nha, ấm áp bên gia đình nha. Bye bye. bye, bye.